hello anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé thì hôm nay mình có làm cái video là kéo giúp cho một vị khách với số vốn 5M nhé để vị khách này có thể trang trải cuộc sống nhé thì thực sự với anh em ấy hôm nay vị khách đấy cũng gọi điện cho mình ấy sau đó là lên tận nhà mình nhé đi hơn 100 cây số để lên tận nhà mình nhé để nhờ cho mình cố gắng làm sao giúp đỡ cho cuộc sống của đỡ khó khăn anh em nhé đấy thì mãi về sau mình cũng có nhận lời mình bảo rồi thì mình cũng nhận lời là cháu giúp để lo có tiền lo cho con cái cuộc sống nhá thì hôm nay mình lên cái video này thứ nhất mình cũng không bắt cầu kèo cho anh em nhé mà mình lên cái video này mình cũng chỉ muốn tâm sự đôi lời gửi đến anh em à, thực sự anh em ấy cái cờ bạc casino này nhắc đến cờ bạc casino thì rất là nhiều anh em đã từng chơi và cũng có hiểu biết về casino này rồi đấy và cũng, mình cũng nói luôn là mình cũng là người từng vỡ nợ với casino năm 2017 anh em nhé Nói đến vỡ nợ casino thực sự với anh em Đó là một điều rất bình thường với nhiều anh em nhé Và rất là nhiều anh em đồng cảm với cái cảnh nợ nần và cảnh vỡ nợ casino nhé nên mình cũng có đôi lời gửi đến anh em là những anh em nào đã từng chơi casino mà vỡ nợ thì anh em cứ bình tĩnh nhé về cuộc sống ấy cánh cửa này đóng lại thì mở ra cánh cửa khác còn rất là nhiều anh em đồng cảm với mình nhé còn rất là nhiều anh em đang đồng cảm với mình nhá thì mình nên các bạn cứ bình tĩnh thôi và mình cũng là người từng trải cũng từng vỡ nợ thề với các bạn là lúc đấy lúc đấy nó nhục nhát lắm các bạn đấy mình bị mất phương hướng ấy cảm giác là nó nhục nhã nó mất phương hướng mình không xác định mình nên làm gì được. và cuộc sống sau này nó như thế nào anh em nhé thì sau khi mình vỡ nợ được cái gia đình mình cũng có lời động viên không có lời động viên hết chỉ nói mình mỗi một vài câu thôi mà thực sự những câu đấy nghĩ mình nghĩ tại bây giờ anh em nhé thì chỉ nói là thực sự ấy, tiền mất thì làm là được còn người còn của nhá cứ người không sao là gia đình em vui rồi đấy thì cũng mỗi một câu nói đấy mà làm thay đổi cuộc đời mình anh em nhé thế nên mình cũng có đôi lời gửi anh em là những anh em nào mà dính vào cái cảnh vỡ nợ casino ấy, thì anh em cũng đừng có túng quẫn nghĩ liều nhá thật sự với anh em cuộc sống thì nó phải như vậy anh em ạ cuộc sống đôi lúc thì nó cũng không được như màu hồng nha anh em nhé cuộc sống nó không như màu hồng như mình nghĩ đâu đôi lúc này nó phải có bấp ngã thì mới có thành công anh em nhé có vỡ nợ thì mới có thành công đấy anh em ạ nên anh em cứ bình tĩnh thôi nhé thì nay mình có làm cái video này ấy, thì cũng mong muốn cho những người chưa biết chơi bao giờ ấy, chưa từng dính đến cờ bạc casino mà nói đến casino ấy, mọi người đều không biết đến thì mình cũng mong muốn anh em đừng có dính vào còn những anh em nào mà dính vào casino rồi ấy, mà nợ nần chồng chất quá ấy, thì có thể liên lạc với số zalo của mình nhé số zalo mình có để trên màn hình đấy thì anh em chủ động liên lạc cho mình gọi điện cho mình hoặc là kết bạn vào zalo cho mình nhé đấy thì nếu mà mình hiểu được cái hoàn cảnh của mọi người thì mình sẽ hỗ trợ giúp cho anh em nhé là giúp cho anh em để về bờ làm sao cho nó an toàn nhất để cuộc sống cho nó đỡ khổ anh em nhé nhiều người hỏi mình là thế tại sao mày đánh giỏi như thế sao mày không tự chơi đi tại sao mày đánh hay thế mày toàn giúp người ta sao mày không giúp cho mày đi thực sự với anh em nhé khi những người chơi bằng tiền ấy tiền của mình ấy mình chơi bằng tiền của mình ấy cái tâm lý nó đấy nó khác lắm anh em nhé thực sự anh em là cái tâm lý đấy nó, nó khác lắm hoặc là như mình vậy thôi ngày xưa mình thua nhiều ấy cái tâm lý chơi nó, nó cảm giác nó lú lắm anh em ạ không tin thì các anh em cứ thử xem khi anh em không chơi bời cái gì hoặc là anh em chơi bằng tiền của người khác nhé anh cảm cảm giác rất tự tin tính nhất là tự tin bắt cầu kèo rất là chuẩn cho anh mọi người nhé nhưng ngược lại đến khi anh em đánh cho mình bỏ tiền túi ra đánh nhưng lại không bao giờ thắng được bởi vì thứ nhất là mình không thắng được cái tâm lý của mình nhé anh em nhé mình không đánh được cái tâm lý của mình và mình không đánh thắng được cái lòng tham của mình dẫn đến là lúc nào người thua cũng là mình đây là những cái gì lời khuyên mình muốn gửi cho các bạn còn thực sự các bạn ấy là các bạn cứ yên tâm nhé mình chỉ giúp cho những người cùng hoàn cảnh đồng hoàn cảnh giống như mình từng trải để cho anh em về bờ một cách gọi là nó an toàn nhất thôi Đấy. thì những anh em nào mà đang mình cũng có để số zalo ở trên màn hình ấy thì anh em nào mà đang xa bờ quá hoặc là cuộc sống nó đang túng quẫn quá ấy, thì cứ tự tin nhé tự tin cầm máy lên nhắn tin vào zalo cho mình nhé thì thứ nhất là có thể nếu mà nợ nhận nhỏ thì có thể vào nhóm thôi và nhóm của mình mình đánh đâu thì anh em đánh theo đấy nhóm thì miễn phí cho anh em mà không mất cái gì đâu chẳng cần phải lọc trước lọc sau gì cả anh em chỉ cần vào nhóm thôi anh em khi về bờ thôi mai kia gặp nhau mời nhau cốc bia là vui rồi anh em nhé còn những anh em nào mà cái đợt lần nó có số lượng cái số tiền nó quá là lớn đấy mà không có khả năng chi trả thì anh em chủ động nhắn tin sang cho mình inbox riêng cho mình nhé thì mình sẽ hỗ trợ kéo giúp cho anh em nhé để vào bờ an toàn đấy thì anh em cứ tự tin và nhắn tin nhé nó cũng có mất mát gì của anh em đâu mà anh em lo em anh em anh em lo lắng thứ nhất là anh em cũng chẳng mất mát gì thứ hai mình cũng chẳng được lợi lộc gì của anh em cả nhưng giúp được người đó là mình cũng thấy vui anh em nhé về cái cái cảnh đợn đần đấy thì thực sự anh em là mình cũng đã từng trải cái cái cảnh đợn đần nó nhục nhã lắm anh em ạ nó nhục nhã mà nó túng quẫn lắm cảm giác mình bị mất phương hướng anh em nhé mình hiểu được cái đấy nên mình mới giúp cho mọi người thôi đấy đây thì bây giờ mình vào cái video vấn đề chính nhá cái khách này thì cũng đi hơn 100 cây số để đến tận cửa hàng của mình ấy để nhờ mình chơi mình cũng nói luôn là mình không không muốn đánh hộ như thế này vì cái số vốn 5 triệu này thì hoàn cảnh của anh đấy cũng phải đi vay mượn nhá mới có nhá không như mình đâu mình có thể bán hàng cái cửa hàng nhà mình thì có thể bán ngày 510 triệu 5 triệu nó rất là đơn giản thôi nhưng anh này anh phải đi vay mượn nhá chạy tứ tung để vay được con số 4 5 triệu đi hơn 100 cây số để lên tận cửa hàng nhà mình nhờ mình đưa về bờ giúp thực sự ấy, khi nghe đến hoàn cảnh ấy, con ốm đau bệnh tật ấy vợ cũng đang ốm nên mình nghĩ cũng thấy thương nên mình cũng quyết tâm là mình sẽ giúp cho anh đấy mình sẽ kéo giúp cho anh đấy một cách hoàn hảo nhất nhá mình cam kết với anh này với số vốn 5 triệu này mình sẽ kéo cho anh ấy hơn 100 triệu để anh về trang trải cuộc sống còn nếu như thực sự ấy nếu như mình không kéo được mình sẽ đền lại cho anh ấy 100 triệu đền lại cho anh đấy hoặc đền lại cho anh ấy cái số vốn gốc hoặc có thể lo thêm cho anh ấy một phần nào đó 5 10 triệu thêm để cho anh ấy về để lo cho cuộc sống nhá đấy cũng tùy theo hoàn cảnh thì mình mới giúp anh em nhé không phải ai cũng giúp nhiều người nợ một hai trăm nghìn cũng nhắn tin rồi nhiều người nhắn tin thăm dò mình nói luôn nhé thăm dò cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu anh em nhé anh em nào nợ nần thì anh em hiểu thực sự anh em anh em vào nhóm mình mình đánh tay nào thì anh em vào tay đấy thôi đánh cùng mình thôi mình thua thì anh em thua mình thắng thì anh em thắng mà nói luôn nó là tiền của mình thì mình cũng chẳng muốn thua đâu đấy là mình tâm sự thật đây thì bây giờ mình vào video chính nhá đấy thì số vốn bây giờ mình đã lên được 60 m rồi anh em nhé 100 m rồi đấy thì anh em thấy đấy anh em xem video anh em cũng biết đấy video thực tế đấy ảnh Zalo mình không để hết lên đấy mình có lợi dụng gì anh em đâu đây video anh em xem anh em biết đây cái số vốn 5M mình phải cố gắng lắm ấy thực sự ấy, những người tỉnh táo là những người luôn thắng còn những người mù quáng thì không bao giờ thắng được anh em nhé mình cũng có một câu dành cho anh em vậy những người tỉnh táo là những người luôn thắng nhé những người tỉnh táo mà không có bị áp lực không bị áp lực từ các phía ấy, từ một phía cạnh nào ấy thì những người đấy là người luôn thắng còn những người kể cả có cả tiền tỷ nhé nhưng áp lực tứ phía thì nó thật với các bạn là tâm lý rồi tâm lý rồi thì không bao giờ có thể thắng lại gỡ lại được đâu anh em nhé Nên anh em cứ lưu ý đấy thì chắc là mình đánh một vài giây nữa thì mình cũng dừng anh em nhé thì mình cũng xin phép là xuống video đấy cũng chúc cho anh em làm sao là cuộc sống nó sau này nó luôn là an lành nhất nhé cuộc sống nó an lành này à, sống làm sao cho nó mình nó luôn là sống làm sao để trong không bị cái tuổi nhục sau này anh em nhé số Zalo mình có để trên màn hình đấy thì anh em nào mà xa bờ quá thì chủ động kết bạn với Zalo cho mình nhé đấy thì muốn vào nhóm thì mình cho vào nhóm mà muốn ờ, mình khép một một ấy thì chủ động inbox cho mình để mình nếu mà hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ kéo cho một một nếu mà mình kéo không được thì mình sẽ đền cho lại 100% nhé nên anh em cứ yên tâm mình nói luôn là mình chỉ giúp cho một những người hoàn cảnh khó khăn thôi còn như anh em bình thường thì cứ vào nhóm thôi mình chơi đánh cái gì thì anh em theo mình cái đấy thôi thôi mình cũng xin phép là xuống video chúc anh em là luôn bình an cuộc sống sau này là ấm ấm no anh em nhé chào tất cả anh em nhé anh em thấy video của mình hay thì cho mình một like một đăng ký kênh nhé ủng hộ cho tinh thần của mình nhé ủng hộ cho cái động lực của mình nhé